Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. À. Vâng, hôm nay thì mình xin chia sẻ một xíu về cảm nhận chung của một quan gia cũng như những cảm nhận của mọi người về những vấn đề liên quan về miêu rap trong những ngày qua ấy ạ. À. Vâng, đây là một vấn đề của ờ, những người yêu thương miêu rap cũng như là những thông tin chia sẻ từ các quan gia khác mà mình muốn lan truyền để mọi người cùng biết với nhau ấy ạ. À một bài viết khá là sâu sắc cũng như những nhận định ý kiến của một dài chia sẻ với mọi người thì mình xin chia sẻ lại để lan tỏa cùng mọi người ý kiến của bạn ấy trong hashtag lớp Mirap Trend lành Tôi thấy một số người hâm mộ đang rất buồn trong vấn đề gần đây của Miu đã xóa một số hình ảnh của anh ấy và rap trong tài khoản Instagram của anh ấy Bill đã không xóa những bức ảnh của họ đâu, anh ấy chỉ để nó trong kho lưu trữ và anh ấy cũng để một số bức ảnh solo của mình, nên mọi người hãy thật bình tĩnh nhé. Tôi hiểu rằng một số fan hâm mộ rất xúc động, có lẽ vì chúng tôi yêu họ rất nhiều, đến mức chúng tôi muốn họ ở lại với nhau. Nhưng Mirab đã làm như vậy mà. Chúng tôi nên chăm sóc sức khỏe tâm thần, tinh thần của mình, của chúng tôi trước tiên vì điều đó rất quan trọng là có một fandom lành mạnh Tôi cũng hiểu rằng một số người đang có vấn đề về tin tưởng bởi vì chúng ta có những trải nghiệm khác nhau trong quá khứ. Nhưng xin đừng mang vấn đề tin tưởng của bạn đến đây trong fandom của chúng tôi. Một số người hâm mộ trực tiếp bị làm phiền bởi những thuyết âm mưu được tạo ra bởi những kẻ ghét bỏ họ, ghét bỏ Milrap. Và tôi cũng hiểu rằng bởi vì một số người trong số họ cung cấp sự thật, sai sự thật. Nhưng chúng tôi không biết rằng nó có thật hay là không, hay là bịa đặt, bịa chuyện thậm chí họ cung cấp sự thật đó vẫn là giả định của họ nên tốt nhất là đừng tin vào đừng tham gia vào những sự gây thiệt hại cũng như là những sự đầu độc bởi vì nó có thể làm chúng ta mất lý trí Xa tất cả, ngay cả miêu rap cũng khiến chúng ta hạnh phúc mà. Chúng ta là người duy nhất có thể tự cứu lấy chính những suy nghĩ của riêng mình. Vậy tại sao lại phải trì hoãn nó? Hãy luôn nhớ rằng tin tức giả mạo được tạo ra và lan truyền bởi những kẻ ghét bỏ và tin tưởng, bởi những kẻ được tin tưởng. Nếu bạn đang căng thẳng về những gì đang xảy ra thì hãy nghỉ ngơi một chút đi nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mọi thứ đều có lý do riêng nên chúng ta không biết tại sao Miu lại làm điều đó cả. Nhưng một điều tôi biết chắc chắn là anh ấy đã xóa một số bức ảnh liên quan đến công việc. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ nhìn thấy 10% cuộc sống riêng tư của họ mà thôi. Và chúng ta không biết phần còn lại, chúng ta chỉ có thể tự hỏi 90% còn lại xứng đáng được nhận hay không. Bạn nghĩ Miu không ồn ào nữa là gì ư? Bạn nghĩ Miu rap hiếm khi đăng hay tweet một bức ảnh của họ như trước đây nữa? Nghĩ sao mà bạn không sống nữa hả? Đơn giản bởi vì họ nghiêm túc với những gì mà họ có và họ đang làm ngay bây giờ. Và chúng ta không cần biết về điều đó vì đó là chuyện riêng tư của họ. Cuối cùng, tôi chỉ muốn mang điều này trở lại một lần nữa để tẩy đi một số độc hại trong fandom của chúng ta. Có một chút khác biệt giữa mối quan hệ của Mirak bây giờ và trước đây, nơi mà trước khi bạn có thể thấy tweet của nhau, của họ ở Instagram và chụp ảnh màn hình video call. Cảm giác như họ đã tiến bộ đến một mối quan hệ trưởng thành hơn để nghĩ về tương lai của họ cùng với nhau. Hỗ trợ lẫn nhau trong những nỗ lực riêng của bản thân họ, làm việc cùng nhau và cả những người khác, nói về hôn nhân, phẫu thuật hoặc chuyển giới, chuyển đến đâu sống, tất cả đều rất nghiêm túc và không chỉ là một điều duy nhất đâu. Tôi đánh giá cao việc họ dành thời gian bên nhau để thảo luận về tương lai của họ, và trong khi tôi bỏ lỡ các giai đoạn tán tỉnh của họ thì tôi cảm thấy đây là một bước tiến lớn để họ có một mối quan hệ lành mạnh lâu dài hơn nữa. Vì tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn thế, có thể sẽ tốt hơn để trân trọng sự riêng tư của họ, cũng như họ dường như đang xem trọng nó vậy. Những điều như chúng ta muốn nghe thêm về câu chuyện này hoặc hãy cho chúng tôi những trạng thái mà bạn suy nghĩ đôi khi có thể cảm thấy là quá giới hạn vì nó thực sự thực sự trì hoãn trong những khoảnh khắc riêng tư của miêu rap vì vậy hy vọng mọi người sẽ có thể bắt đầu trân trọng sự riêng tư của họ. Giống như tất cả chúng ta đều yêu thích những tiêu đề đầy ngọt ngào, đầy thả thính của họ vậy đó. Nhưng họ cũng là hai người bình thường và đang cố gắng để có những khoảnh khắc riêng tư của họ và giữ nó đặc biệt cho riêng mình. Vì thế, chúng ta không nên ép họ nói những điều họ không muốn nói trước công chúng. Và tôi cũng cảm thấy như không còn là thời gian để lo lắng khi họ bên người khác nữa, người kia sẽ nghĩ gì. Không phải là nơi của chúng ta khi tin tưởng nhau và yêu thương nhau như thế. Kế hoạch trong tương lai quan trọng hơn nhiều so với sự ghen tị nhỏ mọn và những tính toán hay những ghen tuông vô cớ. Họ đã vượt qua sự cần thiết đó như vậy, lòng tin của họ dành cho nhau vượt qua những cảm giác tiêu cực như thế. Họ đã trải qua rất nhiều tình cảm và tình cảm của họ vẫn mạnh mẽ để nghĩ rằng Họ phải tiếp tục cho mọi người thấy mối quan hệ của họ thật lành mạnh. Thật sự kỳ lạ khi được coi là một cặp đôi, một điều định mệnh. Và phải thể hiện tất cả những tình cảm đó, cử chỉ lãng mạn của mình trước công chúng ư. Thật kỳ lạ khi được coi là một cặp đôi. Phải gắn bó với nhau 24 trên 7 ư. Nó không cần thiết mà chúng ta không cần biết điều đó. Vì nó thậm chí không phải là nơi của chúng ta để đòi hỏi như vậy. Vậy nên hãy từ từ, hãy từ bỏ và để cho họ biết thể hiện những gì mà họ muốn thể hiện. Dù thế nào, chúng ta vẫn nên ủng hộ họ mặc dù họ không thể hiện tình cảm của họ trước công chúng nữa, tôn trọng họ trong dòng công việc của họ và tôn trọng yêu rap trong cuộc sống riêng tư của chính họ. Chúng ta biết họ yêu nhau rất nhiều, vì vậy chúng ta không sợ nếu họ có việc làm với người khác. Họ cần phải phát triển theo từng người, Hãy nhớ rằng họ đã nói rằng họ không bao giờ muốn tách rời nên họ cứ đánh giá mối quan hệ của họ không hoàn hảo là từ 8 đến 9 với 99 trên 10. Đừng bao giờ xếp họ với người khác, đặc biệt nếu người đó cũng đang trong mối quan hệ. Đó là một sự thiếu tôn trọng với những người khác nữa. Sau tất cả, chúng ta chỉ là người ngoài trong mối quan hệ của họ mà thôi. Chúng ta nên biết ơn vì họ đã phá vỡ mối quan hệ đó. Và họ muốn cho chúng ta biết khi nào họ cần cho biết Vâng, đây là một bài mà mình trên trên nhanh Nói chung là còn rất là nhiều thiếu sót khi mà bản dịch của bạn ấy nói Có thể là mình nghĩ là chưa hoàn chỉnh đâu Vì mình chia sẻ thì theo cái cách hiểu của mình và cái cách dịch của mình Nó chưa được triệt để lắm Cho nên là mình có cái phần ờ, nguyên gốc từ từ bạn quan gia đã chia sẻ đấy Mình cũng chia sẻ lại Thì bạn ấy có nick là Joseph Babate Corbus mình à, chia sẻ lại đây cũng như là những thông tin lan tỏa trong cộng đồng quan giai của chúng ta để mọi người cùng biết về cảm xúc của nhau cũng như một bạn này rất là sâu sắc trong việc truyền tải đến với mọi người về những nhận định của bạn ấy đối với mối quan hệ của miêu rap văn văn phong thì không phải được như văn viết như là diễn đạt được tốt cho nên là nếu như mọi người nghe có thể là có những điều còn thiếu sót xin hãy thông cảm và bỏ qua nha rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi và nghe ạ à. chúc mọi người có một ngày nhiều năng lượng nhé xin tạm biệt ạ à.